Các con thân mến, qua việc chúng ta đã hiểu cách nói lời chia buồn an ủi cùng với cách đáp lại lời chia buồn an ủi kết hợp với cử chỉ, hành động và lời nói lịch sự như thế nào thì chúng ta sẽ cùng vào bài tập số 1 ngay bây giờ đây. Bài 1 yêu cầu các con em sẽ nói gì trong các tình huống sau? Và các tình huống cô đưa ra đó là A ông em bị mệt. B. Cây do bà chồng bị héo. C. Kính đeo mắt của ông bị vỡ. Các con lưu ý, với các tình huống này thì yêu cầu của bài đó là các con sẽ nói gì? Đây là ông là bà của chúng mình, là những người lớn hơn chúng mình. Vậy ngoài cách nói năng nhẹ nhàng tình cảm, chúng mình cần phải để ý đến những từ ngữ để thể hiện sự lễ độ. Các con đã ghi nhớ chưa? Vậy với bài tập số 1 này, cô Thủy sẽ dành cho chúng mình 3 phút để chúng mình hoàn thành. Xin mời các con hãy nhấn nút tạm dừng để chúng mình cùng làm bài tập này nhớ trong vòng 3 phút nhé. Các con thân mến, 3 phút đã trôi qua rồi. Các con đã hoàn thành bài tập của mình chưa? Chúng mình cùng đối chiếu đáp án với phần đáp án của cô nào với câu A. Trường hợp ông bị mệt thì các con sẽ nói gì nhỉ? Đáp án của cô là Ông bị mệt lắm ạ. À? Cháu lấy thuốc và nước cho ông uống nhé. Để cháu bóp chân tay cho ông ạ. À. Điều cần lưu ý ở đây đó là câu đầu tiên chúng ta cần hỏi thăm. Chúng ta nhìn thấy ông có vẻ mệt mỏi thì chúng ta sẽ hỏi thăm